Thank you. 어? Huh? Ah. Ngâm ngâm ngâm. Ngâm ngâm ngâm.

Ngâm ngâm ngâm. Ngâm ngâm ngâm. Ngâm ngâm ngâm. Ngâm ngâm ngâm. Grrrr! <laughs> Ngâm ngâm. Ngâm ngâm ngâm. Ngâm ngâm ngâm Ngâm ngâm ngâm 啊！